Thầy xin chào tất cả các bạn học sinh yêu quý. Hôm nay thầy cùng Toliha trở lại giúp các em bước sang một chương tiếp theo của vật lý lớp 12, đó là chương về sóng ánh sáng. Và cái chương này các bạn đã phần nào làm quen được trong cuối kỳ 2 của vật lý lớp 11, phần quang, thấu kính, mắt vân vân được chưa? Thế thì với cái phần này, với cái bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được các hiện tượng vật lý ngoài đời sống Ví dụ như tại sao lại xuất hiện cầu vồng và có cách nào khác làm xuất hiện cầu vồng thường xuyên hay không? Được chưa? Và ngoài việc là nắm bắt được các hiện tượng đó thì chúng ta sẽ biết được cái tính chất của ánh sáng. Học chương này xong, đến chương tiếp theo nữa các bạn sẽ biết được à sau này ta biết được là ánh sáng có tính chất lưỡng tính, lưỡng tính gồm tính chất gì thì các bạn sẽ biết hết sạch ngay. Ngoài việc là giải thích các hiện tượng đó thì các em có thể trả lời được các câu hỏi định tính, định lượng à, dù là thông hiểu vận dụng hay vận dụng cao trong đề Trung học phổ thông quốc gia môn vật lý được chưa các em? Và bài ngày hôm nay chúng ta bắt đầu học bài số 1 đó chính là bài về tán sắc ánh sáng. Chúng ta bắt đầu đi vào phần 1 lý thuyết. Phần 1 lý thuyết thì với phần lý thuyết này các em hãy nhìn đến đây, tập trung nhìn đến bảng này. Chúng ta sẽ làm quen với thí nghiệm thí nghiệm về tán sắc ánh sáng của Newton. Ta cùng nhìn đến đây nhé. À, đây ạ. Ta nhìn xem hình vẽ rất là đẹp và sinh động. Đầu tiên, chúng ta chiếu ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời ấy, đi qua một khe hẹp S tới mặt bên của một lăng kính P1. Tới mặt bên của lăng kính P1 thì lúc này, lúc này các bạn nhìn thấy hiện tượng như sau. Đó là các tia sáng sau khi đi qua lăng kính thì bị phân tách thành các màu. Ở đây có các màu như sau: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím tràm tím và các tia này có xu hướng bị lệch về phía đáy của lăng kính bị phân tách ra như thế này và bảng màu như sau Đấy, đỏ da cam vàng ra trắng tím ở trên đây được chưa các em đó thế thì đây cái hiện tượng mà ánh sáng phức tạp chùm ánh sáng phức tạp mà đặc biệt là trong cái thí nghiệm này chính là ánh sáng mặt trời ánh sáng trắng sau này các bạn sẽ biết đấy đúng không nhỉ khi đi qua lăng kính bị phân tách thành các màu như thế này người ta gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Tán có nghĩa là chia nhỏ, sắc là màu sắc, tán sắc tức là chia nhỏ màu sắc ra, phân tách cụ thể nó ra thì gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Các bạn nhớ được chưa nhỉ? Đó, đây toàn bộ thí nghiệm đây nhá. Từ đây các bạn sẽ suy ra một số cái nhận xét và kết luận. Thứ nhất, cái kết luận các bạn nhớ thầy. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là gì? Là hiện tượng lăng kính phân tách một chùm sáng phức tạp. Và ở đây là ánh sáng mặt trời hay còn gọi là ánh sáng trắng thành các chùm sáng đơn sắc. Nhớ nhá, phân tách các chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Và thầy đã dặn các em cách nhớ rồi, hiện tượng tán sắc, tán là chia nhỏ, sắc là màu sắc, là chia nhỏ màu sắc của ánh sáng khi cái chùm sáng này đi qua lăng kính. Được chưa các em? Nhớ thầy nhá. Rồi, ta tiếp tục sang mục tiếp theo. Mục tiếp theo mục hai nhỏ à lúc này chúng ta sẽ làm quen với thế nào gọi là ánh sáng trắng và thế nào gọi là ánh sáng đơn sắc được chưa chúng ta cùng nhìn đến đây nhé vẫn là một thí nghiệm nhưng bây giờ thầy làm như sau thầy tạo thêm tạo thêm một cái lăng kính P2 nữa ở đây để ta xem có gì đặc biệt nhé và thầy đổi cái chiều đổi cái chiều của lăng kính P2 với P1 đáy của P1 ở đây những đáy P2 đây để chúng ta thử xem cái nhận xét trước đó của thầy đó là gì ạ? Các tia sáng khi đi qua lăng kính có thực sự bị lệch về phía đáy hay không? Ta cùng nhìn đến đây nhé. Chúng ta chiếu ánh sáng mặt trời khi đi qua lăng kính P1 thì lúc này, lúc này chúng ta thấy là à có sự phân tách tán sắc ánh sáng ở đây đỏ ra cam và đỏ nam trắng tím. Thầy dùng một cái kính lọc E1 để lọc lấy chỉ chùm ánh sáng màu vàng thôi. Lọc lấy ánh sáng màu vàng thôi. Thầy chiếu chùm ánh sáng màu vàng ở đây chiếu chung ánh sáng màu vàng ở đây thì ta thấy là gì ạ cái phương tới của nó như thế này cái phương tới của nó như thế này được chưa các em khi đi qua lăng kính P2 với đáy như thế này thì tia sáng bị lệch về đây ta nhìn lệch về phía đáy của P2 phía đáy của P2 và lúc này và lúc này trên màn E2 thì ta quan sát tới một thấy một vệt màu vàng một vệt màu vàng thì phía trước này người ta gọi là ánh sáng trắng ánh sáng trắng phía sau này đây ạ chùm ánh sáng màu vàng khi đi qua lăng kính thì vẫn là màu vàng nhưng cũng đặc điểm đó là nó bị lệch về phía đáy đó như vậy thì các bạn đã nhìn xem có sự phân biệt đây là ánh sáng trắng và đây đơn sắc đơn tức là một đơn lẻ ấy sắc là màu đơn sắc ở đây là chỉ có một màu được chưa các em được chưa rồi thế thì thông qua cái thí nghiệm này các bạn hoàn toàn có thể tự mình đưa ra cái kết luận cuối cùng đó là thế nào là ánh sáng trắng và thế nào là ánh sáng đơn sắc được chưa các em? Chúng ta bắt đầu đi vào nhận xét này nhé. Kết luận thứ nhất, thế nào là ánh sáng đơn sắc? Chúng ta vừa nhìn ánh sáng màu vàng còn ánh sáng đơn sắc ạ. Như vậy đơn sắc ở đây chính là nó chỉ có một màu duy nhất. Được chưa? Đơn sắc là chỉ có một màu duy nhất. Cái gì quyết định màu? Cái gì quyết định màu? Thì các em nhớ cho thầy, đó chính là tần số quyết định màu hay còn gọi là có một tần số xác định. Nhớ chưa các em? Nhớ thầy nhá. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng chỉ có một màu và cái gì quyết định màu cái đó chính là tần số xác định được chưa thứ hai ánh sáng đơn sắc có bị tán sắc khi đi qua lăng kính không câu trả lời là là không bởi vì cái chùm sáng màu vàng ấy đi qua lăng kính P2 vừa nãy thì sau lăng kính vẫn là màu vàng cho nên ta kết luận là gì ạ ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính nhớ thầy nhá không bị tán sắc khi đi qua lăng kính và thứ ba là gì ạ à nó bị lệch về phía đáy của lăng kính. Khi đi qua lăng kính thì bị lệch về phía đáy của lăng kính. Đó, bốn tiêu chí này yêu cầu các bạn phải thuộc, thuộc hết. Thiếu một trong bốn tiêu chí là không được. Đi thi ta kiểm tra, nhớ thầy nhá. Thầy nhắc lại này, ánh sáng đơn sắc là ánh sáng chỉ có một màu duy nhất hay một tần số xác định duy nhất do tần số quyết định màu sắc. Được chưa các em? Thứ hai, thứ hai là gì? Ánh sáng đơn sắc thì không bị tán sắc khi đi qua lăng kính tiếp theo là gì ạ và bị lệch về phía đáy của lăng kính được chưa đây là ánh sáng đơn sắc nhé chúng ta tiếp tục với ánh sáng trắng ánh sáng trắng ánh sáng trắng là gì ta vừa nhìn trước đó khi mình đi qua lăng kính thì nó bị tán sắc tán sắc thứ hai bị lệch về phía đáy thứ ba là gồm nhiều màu đó đỏ da cam và nó là trắng tím đấy được chưa lúc này các em nhớ thầy nó là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên từ đỏ đến tím nhớ nhé là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên từ đỏ đến tím. Các bạn có thể tự mình ghi ra các màu đó là gì ạ? Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Và bảy màu đó được chưa ạ? Thứ hai, thứ hai, bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Có sự khác biệt chưa ạ? Anh kia chỉ có một màu, còn anh này thì vô số ánh sáng đơn sắc tập hợp lên và các màu lại biến thiên từ đỏ đến tím. Anh kia thì không bị đơn không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Anh đơn sắc ấy, còn ánh sáng trắng này gì? Bị tán sắc khi đi qua lăng kính, được chưa? Thứ ba, à cả hai thằng đều giống nhau đều bị lệch về phía đáy của lăng kính lệch về phía đáy của lăng kính được chưa thứ tư trên màn quan sát của anh à, anh sẽ đơn sắc ta thu được gì ạ một vệt vàng thì anh này thì thu được cái gì ạ à trên màn quan sát sau lăng kính ta thu được một giải giải màu từ đỏ đến tím hay còn gọi là giải quang phổ và quang phổ này người ta gọi là quang phổ mặt trời để cho các em nhớ thầy nhá trong sách giáo khoa ghi rất rõ quang phổ này một giải quang phổ gọi là quang phổ mặt trời đó và tiêu chí thứ cuối cùng các bạn phải nhớ ở hình vẽ của chúng ta tiết đỏ bị lệch ít nhất và tiết tím bị lệch nhiều nhất nhớ thầy 1 2 3 4 5 tiêu chí thầy nhắc lại nhé tiêu chí 1 ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên từ đỏ đến tím thầy có thể liệt kê cho các bạn các màu đỏ da cam vàng lục lam tràm và tím được chưa tiếp theo ánh sáng trắng thì bị tán sắc khi đi qua lăng kính tiếp theo khi đi qua lăng kính thì đều bị lệch về phía đáy của lăng kính được chưa tiếp theo và khi lệch đó thì trên màn quan sát thu được gì ạ một giải quang phổ giải quang phổ này thì từ đỏ đến tím người ta gọi là quang phổ mặt trời được chưa và các em phải nhớ được tia đỏ thì lệch ít nhất tia tím bị lệch nhiều nhất nhớ nhé các bạn phải nhớ được thế nào là ánh sáng trắng đặc điểm ra làm sao thế nào là ánh sáng đơn sắc đặc điểm ra làm sao cái gì quyết định màu sắc của ánh sáng phải nhớ đó là tần số tất cả những cái đó thì đã kết luận lại cho các em rồi được chưa rồi chúng ta tiếp tục sang mục tiếp theo thầy sẽ giúp các em giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng vậy thì tại sao tại sao là xảy ra hiện tượng mà ánh chùm ánh sáng trắng chiếu vào lại phân tách thành các các giải các các màu như vậy xảy ra hiện tượng tán sắc như vậy thì cái mục số 3 này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về cái hiện tượng đó được chưa chúng ta biết rằng là trong cái hiện tượng nếu thầy chiếu một cái chùm ánh sáng vàng vào thôi thì nó bị lệch. Thế bây giờ thầy thay chùm ánh sáng vàng đó bằng một chùm ánh sáng đỏ rồi thì cũng bị lệch. Và đương nhiên anh đỏ với anh vàng thì khác nhau. Thì sau đó khi qua lăng kính góc lệch cũng khác nhau. Đó chính là hiện tượng. Là do gì ạ? Nhớ thầy. Đó, nguyên nhân thứ nhất đó là do chiết xuất của lăng kính có giá trị khác nhau đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau, chiết xuất khác nhau với từng thằng ánh sáng đơn sắc. Ví dụ anh vàng là một giá trị, anh đỏ là một giá trị. Thế thì hai cái anh này có giá trị khác nhau dẫn đến khi đi qua lăng kính cái độ lệch sẽ khác nhau và bây giờ khi mình chiếu ánh sáng trắng chiếu ánh sáng trắng vào thì có vô số ánh sáng đơn sắc như vậy thì tất cả các anh đó đều có cái chiết xuất của lăng kính đối với các anh đó khác nhau dẫn đến khi đi qua lăng kính thì góc lệch của chúng nó khác nhau nên không trùng khớp với nhau và khi không trùng khớp với nhau thì đương nhiên phải tạo ra một giải quang phổ rồi và cái giải quang phổ, giải quang phổ đó người ta gọi là giải quang phổ mặt trời được chưa các em đó đây thứ hai ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc dẫn đến chiết xuất đây ạ tím là lớn nhất nhớ thầy cái này đỏ da cam vàng nục lam tràm tím thì anh tím là lớn nhất về chiết xuất của lăng kính đối với ánh sáng đó đỏ là bé nhất cho nên anh tím sẽ bị lệch nhiều nhất và anh đỏ sẽ bị lệch ít nhất vì như thế đó nhớ thầy nhá là ánh sáng phức tạp khi đi qua lăng kính sẽ không bị chồng chất lên nhau do cái chiết xuất khác nhau nhớ nhá thứ hai mà tách thành một giải gồm nhiều màu liên tục nhớ chốt lại cho thầy là gì ạ mối quan hệ trong cái phần giải thiên tượng này các bạn nhớ là bản chất của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do cái chiết xuất của lăng kính có giá trị khác nhau với từng ánh sáng đơn sắc được chưa mà trong cái chùm ánh sáng trắng chiếu vào lăng kính đó là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc lên khi đi qua lăng kính chúng nó không chồng chất lên nhau mà khi không chồng chất lên nhau thì sẽ phân tách thành các giải và đặc biệt do có thứ tự đó thì thằng đỏ là lệch ít nhất và thằng tím lệch nhiều nhất thì chúng ta chỉ ra được cái chiết xuất của chúng nó các em nhớ thầy thứ tự chiết xuất này bởi vì trong đề thi người ta hay khai thác yếu tố này của các em. Được chưa các em? Rồi chúng ta tiếp tục sang mục tiếp theo nhé. Mục tiếp theo, ứng dụng của tàn xạ ánh sáng. Đầu đầu video này thì đã nói rồi, chúng ta gặp rất nhiều ứng dụng. Đó là ứng dụng gì ạ? À, có những cái trường hợp mà ngày mưa, ngày đẹp trời xong trở mưa, trở mưa, ta thấy nhìn thấy cầu vồng hay là hiện tượng cầu vồng đôi vân vân đúng không ạ? Thì đó chính là hiện tượng tán xạ ánh sáng, kết quả hiện tượng tán xạ ánh sáng. Nhớ thầy, và ứng dụng như sau, ứng dụng thứ nhất phải nhớ thầy đó là trong máy quang phổ để phân tách chùm sáng đa sắc thành các chùm sáng đơn sắc. Cái này trong sách khoa có ghi và người ra đề thi có thể khai thác. Người ta có thể hỏi các em đó là gì? Trong máy quang phổ thì lăng kính có tác dụng gì? Thì các em nhớ lăng kính có tác dụng là gì ạ? Phân tách các chùm sáng đa sắc thành các chùm sáng đơn sắc. Thứ hai, các hiện tượng tự nhiên như cầu vồng, bong bóng xà phòng xảy ra đều do tán sắc ánh sáng. Các em nhớ cho thầy nhé. Cầu vồng hay bóng bóng xà phòng ra dạ đều do tán sắc ánh sáng. Và đầu video thầy đã chỉ cho các em rồi. Đó là gì ạ? Có cách nào để tạo được cái cầu vồng thường xuyên hay không? Bởi vì rất nhiều bạn thích cầu vồng nhưng không thể chờ đợi được, không thể chờ đợi được đến ngày đó, ngày đẹp trời đó mới có cầu vồng. Thì thầy có một cái mẹo giúp các em, giúp các em xác định được cầu vồng lúc nào cũng được. Được chưa? Như sau, các bạn nhớ như sau. Chúng ta hãy lấy một cái thau nước chúng ta đổ nước vào cái thau đó khoảng à, 2 phần 3 cái thau không đầy quá nhé ta lấy cái gương mà chúng ta chải tóc hàng ngày gương soi mặt hàng ngày á dùng để chải tóc hàng ngày á chúng ta làm như sau chúng ta đưa cái gương xuống dưới nhúng tay nhá đưa cái gương xuống dưới mặt xuống dưới mặt nước của thau chìm trong mặt nước sau đó các bạn lấy ánh sáng mặt trời chiếu vào đó chúng ta hứng dùng cái gương đó hứng ánh sáng mặt trời chiếu vào đó chúng ta chiếu lên cái tường thầy đảm bảo với các bạn sẽ đầy đủ các màu đỏ da cam vàng nó năm trầm tím nhìn cực kỳ đẹp cực kỳ đẹp được không các em đấy hoặc là chúng ta có thể dùng cái đèn pin chiếu vào cũng được nhá đèn pin chiếu vào cũng được nhớ nhá như vậy thầy đã giải quyết xong cho các bạn lý thuyết của phần tán sắc ánh sáng giải thích các điều kiện xảy ra thế nào là ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc đặc điểm của chúng ra làm sao tại sao lại có hiện tượng tán sắc ánh sáng và ứng dụng của chúng ra làm sao thì đã giải quyết xong cho các bạn được chưa vậy thì chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết để các bạn hiểu sâu hơn các hiện tượng này và các đặc điểm của ánh sáng trắng, ánh sáng đơn sắc nhé. Đó là các bài tập về định tính để cho các em.